Quý vị thân mến, người xưa nói nhân chi sơ, tính bản thiện. Con người vừa sinh ra, bản tính vốn sẵn là thiện lương. Lương thiện là một loại sức mạnh tinh thần, là một sự thấu hiểu, khoan dung, khiến tâm linh của con người trở nên nhân từ, làm cách nhìn giữa người với người rộng mở và có thể mãi mãi duy trì tâm trạng tốt. Chắc hẳn quý vị cũng rất thông thái để hiểu được điều này. Vậy nên, những chia sẻ sau đây từ chúng tôi tuyệt nhiên không phải là giáo huấn mà chỉ như một sẻ chia để chúng ta tâm đắc cùng nhau sự hiểu biết về chủ đề này. Hy vọng radio của chúng tôi sẽ như một dòng suối trong lành tới mát tâm hồn quý thính giả để mỗi ngày qua đi chúng ta lại thấy cuộc sống càng thêm phần ý nghĩa. Mến chúc quý vị có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng cùng chương trình hôm nay của Lắng Động Đêm Về. Thiện niệm là hạt giống thiện tâm là đóa hoa thiện hạnh là trái ngọt lương thiện là một loại sức mạnh tinh thần là một sự thấu hiểu khoan dung lương thiện làm tâm linh của con người trở nên nhân từ làm cách nhìn của con người rộng mở người biết lương thiện là người cao quý mà chững chạc có thể mãi mãi duy trì tâm trạng tốt người lương thiện luôn có một trái tim thấu hiểu người khác có thể làm con người thông qua sự thấu hiểu bình đẳng mà cởi bỏ hiểu lầm về nhau kéo gần khoảng cách tâm của đôi bên xóa bỏ ngăn cách quét sạch chướng ngại gia tăng thêm tình cảm lương thiện mới có hạnh phúc lương thiện mới có thể chung sống với nhau hòa bình vui vẻ lương thiện mới có thể thoát khỏi cuộc tranh chấp không có điểm dừng và tự hao phí sức lực. Lương thiện mới có thể đạt được sức khỏe. Lương thiện mới có thể làm thiên hạ thái bình. Người xưa nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Con người vừa sinh ra, bản tính vốn sẵn là lương thiện. Chính là kết tinh giữa cảm ngộ và nghiên cứu đối với con người, chắc chắn có thể vận dụng được trong lúc bản năng lương thiện mang đến sự giàu có về tinh thần cho nhiều người hơn. Cũng đồng thời nhắc nhở mọi người, mọi chuyện đều phải đặt lương thiện lên hàng đầu. Bản chất của lương thiện chính là muốn chúng ta hưởng thụ nhiều hơn, niềm vui do sự lương thiện mang đến cho mọi người, trải nghiệm vẻ đẹp của đời người. Trong quá trình con người tiếp xúc nhau, chúng ta đều muốn nhận được sự công nhận và tôn trọng của người khác con người từ lúc sinh ra đã định sẵn phải trở thành chủ nhân của tự nhiên vạn sự vạn vật cần có sự cải tạo và trải nghiệm của con người trong quá trình này làm người là một môn cần phải tu học là một môn nghệ thuật mỗi người dưới sự ảnh hưởng của nhân tố lạc quan bên ngoài đều biết phải tôn trọng và thông cảm cho nhau. Nhưng vẫn sẽ có một số người vì sự thiếu trưởng thành và non nớt của bản thân mà biểu lộ ra cái xấu ác của nhân tính sẽ vì sự biến hóa khác thường của tâm trí mà nảy sinh nghi hoặc và căm hận đối với thế giới. Ở trong mắt của họ, mọi người đều không đáng để tin tưởng, đều không đáng để bản thân họ đối đãi thật lòng luôn luôn là ở phút cuối. Họ sẽ nếm phải quả đáng chát nhất của đời người. Rất nhiều người trong sự tiến bộ của xã hội mà không ngừng tu sửa tọa độ cuộc sống của chính mình là một người hoàn hảo trong mắt người thường. Nguyên tắc làm người của họ có lẽ sẽ trở thành tấm gương và mục tiêu của rất nhiều người. Cũng có một số người, cách làm người của họ thất bại có vô số nhân tố dẫn đến họ thường xuyên bị người khác lơ là và bài trừ. Họ sẽ phải trả giá bằng cuộc đời vì rất nhiều thiếu sót của chính mình. Sự so sánh rõ ràng giữa người tốt và người ác giúp mọi người chúng ta đều tự có quan niệm đúng sai, quan niệm nhân sinh của mình. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một quả chín ngọt. Mỗi người khi sinh ra đều mang trong mình một hạt giống như vậy. Nó có thể mọc ra kỳ tích giàu tình người nhất cho cả cuộc đời một người. Nội tâm của người lương thiện đều lan tỏa ra mùi thơm dịu của hoa, hoặc nhẹ nhàng, hoặc nồng nàn, đang xen chằng chịch. Những gì lan tỏa ra đều là hương thơm của nhân tính. Trong vườn hoa của cuộc đời, mỗi một hạt giống thiện niệm đều một lòng vì người khác mà nở ra quả chính ấm áp. Không ai không cần lương thiện, cũng không ai không bị lương thiện cảm hóa. Cho dù là người ích kỷ nhất, cũng hy vọng trong khi quen nhau, có được sự che chở và an ủi tốt lành của người khác. Cho dù là một trái tim cứng rắn như sắt thép, không có gì công phá được, không thể đánh bại cũng có lúc một chút lương thiện là có thể cảm hóa nó một cách dịu dàng. Lương thiện không chỉ là cá tính của một người, không chỉ là tố chất của một người, mà càng phải là năng lượng sống liên tục của một người. Nó sẽ làm tâm trạng của chúng ta thoải mái hơn, làm xung quanh chúng ta trở nên hòa hợp hơn, làm chúng ta luôn luôn cảm nhận được niềm vui làm người lương thiện là một ngôi sao sáng trong vắt nằm ở tận cùng tâm ta. Nó chiếu sáng bầu trời tinh thần của một người, một người làm việc thiện. Mặt trăng trong tâm đã vượt khỏi cá nhân, bay lên trên bầu trời vô biên vô tận. Nó cùng lúc chiếu sáng lương tâm và độ thuần khiết trong tâm hồn của tất cả mọi người trên thế giới. Lương thiện có thể sưởi ấm sự đời những thứ nó thay đổi chính là tất cả tâm hồn của con người đều tắm rửa trong ánh trăng làm việc thiện ở cảnh giới cao nhất là không quan tâm kết quả làm việc thiện không phải là gửi tiền vào ngân hàng vì vậy sẽ không nghĩ đến được nhận lại cả vốn lẫn lãi làm việc thiện không bao giờ là sai lương thiện có thể sưởi ấm sự đời chỉ cần bạn mang yêu thương ra bất luận là cho người nào, bất luận cuối cùng sẽ là kết quả gì, bạn đều là một thiên thần. Trong cuộc sống, lương thiện có ở mọi nơi. Dùng tâm để cảm nhận, sẽ cảm nhận được sự lương thiện khác nhau. Trong tâm có thiện ý, thì chúng ta nhất định có thể thu hoạch được ý nghĩa của sự sống. Vứt bỏ thiện ý, sự sống của chúng ta sẽ tâm tối, không còn ánh sáng định sẵn là đời người vội vã một chuyến, không để lại được một chút tốt đẹp nào. Trái tim lương thiện, lấp lánh như vàng thật, thuần khiết và long lanh như cam lồ. Tâm của lương thiện thì to lớn và rộng mở, có thể bao dung vũ trụ vạn vật, tạo phúc cho nhân loại chúng sinh. Người làm việc thiện mà không mong báo đáp thường xuyên nhận được sự đáp trả không ngờ tới. Đây là quy luật tự nhiên của nhân quả tuần hoàn. Người lương thiện thường xuyên tạo phúc cho người khác. Trên thực tế, cũng là tạo phúc cho chính mình. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Câu nói này tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhân quả báo ứng, mà còn là nền tảng làm người. Để lương thiện và sinh mạng cùng tồn tại – trong cuộc sống có lương thiện, đời người mới có thể thường xuyên ngập tràn niềm vui. Trong cuộc sống có lương thiện, đời người mới có thể hạnh phúc lâu dài. Trong cuộc sống có lương thiện, tâm hồn mới không ngừng thăng hoa. Lương thiện là vàng rồng trong cuộc sống. Lương thiện là ánh sáng sinh mạng trân quý nhất trong nhân tính. Có thể biết được đau khổ của người khác, bản thân đã là có lương tâm